đêm mau ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho lúc em về làm dâu hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai mừng mâm tôi mỗi ngày ngày hài lắm nàng ơi anh tới anh đón em về các tình